dành cho thị trường nội địa Nhật hiểu biết là Paloma thì biết có model là DAN40VA thì uh, tôi sẽ cho các bạn xem ngoại thất của bếp và test những tính năng của bếp cho các bạn xem đây là ngoại thất bên ngoài của bếp đây đây những hố lớn phía sau và ở bên dưới bếp á, thì bên cửa hàng chúng tôi sẽ bọc lưới để mà che chắn lại để phòng chống cái trường hợp là chuột á nó sẽ vào bên trong và cắn phá dây điện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 ở đây mà tôi sẽ thử cho các bạn xem là cái tính năng khóa ga khi mà lửa tắt đây tôi sẽ mở cùng lúc với cả ba bếp đây đây tôi sẽ mở cùng lúc là hai cái nấu và một và một cái nướng cho các bạn xem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 thì cái nhiệt độ nó sẽ bị dao động thì nó chỉ có thể dao động một cái mức từ 200 cho đến đến hai trăm rưỡi thôi biết nó sẽ không thể nào mà khóa ra là được thì ờ, đối với cái dòng biến liên nhiệt này á khi mà chúng ta sử dụng á nó sẽ hao pin hơn là biến ra Việt Nam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 thì các bạn cũng nên cắm ờ, xe vào đây bếp bên phải nó tự động khóa ga đây sau tính năng nước cạn nồi đây bên trái cũng đã tự động khóa ga đây bếp đã khóa ga công tắc thì vẫn mở bình thường thì tôi sẽ hướng cho các bạn cái lắp pin sạc bên trong đây thì ở cái pin sạc này á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 đây bếp sử dụng pin sạc hoạt động bình thường thì tiếp theo tôi sẽ nói về các tính năng của bếp thì đầu tiên á ở bên ờ, tay trái chúng ta đây là tính năng rang xào đồ khô đây bạn sẽ ấn và giữ khoảng từ 3 đến 5 giây đây khi đèn sáng đỏ như thế này thì ở điều kiện bình thường như nãy tôi đã nói á, là que cảm biến này nó chỉ chịu được nhiệt độ lên đến là 250 độ thôi bếp nó sẽ tự động khóa ga nên khi mà các bạn rang xào những món ăn mà các bạn cần đến nhiệt độ cao á, thì các bạn phải kích hoạt tính năng này lên thì khi các bạn kích hoạt tính năng này lên thì que cảm biến này nó sẽ chuyển nhiệt độ từ hai trăm rưỡi lên đến 300 độ lúc đó các bạn sẽ có thể rang xào thoải mái mà không ra vấn đề nhiệt độ nó sẽ bị kiềm hãm lại đây là tính năng rang xào đồ khô tiếp theo bước tay phải chúng ta đây là tính năng chọn nhiệt độ chiên đây là 180 độ đây thì uh, theo nghiên cứu bên Nhật á khi mà chúng ta chiên nhiều ăn á ở nhiệt độ quá 200 độ qua nhiều lần nó sẽ sản sinh một hợp chất gây ung thư nên là đó đó là cái lý do mà nhà sản xuất đó, họ thiết kế tính năng này đó là cái nhiệt độ mà khuyến khích sử dụng á, là 180 độ thôi đó là bị đảm bảo để sức khỏe cho chúng ta còn đây là tính năng nấu nước sôi thì ở tính năng nấu nước sôi này á thì nó sẽ có trong hai hai trường hợp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 và thứ hai là phòng chống cái trường hợp ga nó sẽ bị rò rỉ xảy ra cái tình trạng cháy nổ nên nó cực kỳ là an toàn còn khi mà các bạn sử dụng mâm và bỉ này để mà nướng á, thì các bạn cũng nên trong ít cái lượng nước vào phía bên trong mâm hứng này để trong quá trình các bạn nướng á, thì cái hơi nước bốc lên á, thì thực phẩm các bạn nướng nó sẽ được mềm và không bị khô cứng và khi các bạn nướng xong rồi thì các bạn vệ sinh nó sẽ được dễ dàng hơn thì vì bếp này á, nó không có thích hợp tính năng hẹn giờ nấu nên là bên cửa hàng chúng tôi sẽ có bán kèm một cái cắm hẹn giờ